lộ bí mật về thuật luyện âm binh tại Việt Nam, những trường hợp sử dụng âm binh trong lịch sử. Âm binh cắt nghĩa mà dịch ra thì là binh lính ở cõi âm. Nếu như ở dương gian có quân đội thì ở âm gian cũng vậy. Khi nghe các danh từ này hoặc các câu chuyện xung quanh nó thì cũng khiến người ta không khỏi gai mình. Vậy âm binh là có thật hay không? Và đã có những câu chuyện nào về nó trong lịch sử và ở Việt Nam ta có hay không? Bảo Trung xin kính chào quý khán thính giả. Từ xa xưa, trong lịch sử đã có ghi chép rất nhiều những câu chuyện về phép thuật, bùa chú, công năng đặc dị. Việt Nam ta cũng không ngoại lệ. Tại phía bắc nước ta có một ngôi làng nổi tiếng là nơi của những phù thủy truyền luyện âm binh, dùng bùa chú và sở hữu các thuật kỳ lạ để có thể hô mưa và gọi gió. Vậy rốt cuộc đây là làng nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngày sau đây quý vị nhé! Câu chuyện của ông Sư Cả Tại vùng sông Lãng, Thái Bình, có ông cụ tên là Liễn, nổi tiếng biết thuật phù thủy. Cả cuộc đời gần 70 tuổi của mình, ông đã tắm mình trong thuật phù thủy và bổ chú. Hiện tại, ông Liễn đang giữ vị trí sư cả trong hội thọ đàn gồm 7 vị cao niên được phân công để thực hiện các nghi thức bí truyền. Tiếp xúc và trò chuyện với vị sư cả này, phóng viên dường như được vén một bức màng đen kịt để có thể hiểu nhìn sâu hơn vào thế giới đầy những điều bí mật của giới phù thủy. Ông Liễn hỏi quá nửa đầu, phần tóc lơ thơ còn lại được trải ngược về phía sau. Giọng nói của ông khào khào, âm thanh phát ra qua kẽ răng khiến tiếng của ông lúc nào cũng giống như tiếng của người ta đọc bùa chú trầm thấp. Ông kể nhiều về vùng đất sòng lãng, nơi thánh tổ Đỗ Đô đã khai sinh nên phái phù thủy Hoàng Giang khoảng 1.000 năm trước. Ông cũng nói rằng, thuật phù thủy không có gì xấu. Sư tổ truyền lại các phép sát vị sát lì, sát xa chủ yếu là để trị bệnh, trị thủy, cầu an và cầu mưa, vân vân. Vị sư cả cho biết, ví dụ như bùa xua đuổi chuột thì lấy cây hoắc hưng đốt ở bốn góc ruộng. Trở về nhà, lấy một chiếc đũa con, đến chỗ góc ruộng bẻ chiếc đũa làm đôi, xếp hình chữ thập, dùng chân dẫm lên chữ thập đó. đem hai đoạn đũa này đến góc ruộng khác và làm như vậy khi phải đọc thần chú thì chuột sẽ không dám đến. Hoặc một phép nổi tiếng khác là phép ẩn hình. Theo đó, khoảng canh 3 đêm mùng 1 Tết Nguyên đán, người luyện lấy một nắm đậu đen, hướng về sao bắt đầu đọc thần chú 49 lần và không quên rèn luyện thêm trong các tháng. Luyện xong, dùng hạt đậu nấu chín phơi khô, khi gặp nguy nan có thể ngậm hạt đậu vào miệng. Đọc thần chú sẽ được thoát nạn vì lúc đó không ai có thể nhìn thấy hình hài của người làm phép nữa. Thần chú chủ yếu bằng tiếng Phạn được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Ngoài phù và chú, để thực hiện nghi thức tâm linh còn phải sử dụng đến các kiểu bắt quyết khác nhau. Ông Cố Liễn biểu diễn cho phóng viên xem các loại kiết quyết bằng hai bàn tay hoặc hai bàn chân và giảng giải. Ngoài các quyết của Phật giáo, các thầy phù thủy ở song lãng còn sử dụng đến các quyết của Thái Thượng Lão Quân. Các quyết này có giá trị như một lệnh mạnh mẽ để phù và chú được thực hiện. Có khi các thầy còn thờ cả tướng trời như Triệu Công Minh, Tề Thiên Đại Thánh, Na Cha để gia tăng sức mạnh của bùa chú. Phép luyện âm binh và hậu quả đáng sợ Phóng viên lân la dò hỏi mãi, ông Cụ Liễn cũng bật mí rằng trước đây các thầy phù thủy ở Song Lãng cũng từng đua nhau để nuôi âm binh, phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp theo đó, đối với những vị thầy xưa, âm binh là phương tiện nhanh chóng và đắc lực nhất để thực hiện công việc. Âm binh làm việc theo lệnh của thầy, giúp đỡ, phá phách người dương và chống cả người âm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, binh được cúng lễ đàng hoàng như lính được tướng khao thưởng ngày xưa. Lễ vật cúng binh từ đơn giản là muối gạo, bóng nổ, cháo hoa cho đến long trọng với đầy đủ thịt, cá, trái cây, rau quả, vân vân. Ông Liên kể, có thời các thầy đua nhau nuôi âm binh Muốn luyện lâm binh phải đi tìm những nơi nghĩa địa chiến trường xưa, vùng đất từng bị ô dịch chết nhiều. Nơi đó mới có nhiều vòng lang thang, dễ cho thầy chiêu mộ, binh gia có rất nhiều loại. Tùy theo khả năng tu luyện và phương tiện sử dụng mà thầy chiêu mộ loại âm binh nào, phổ biến nhất vẫn là binh đại càn, binh chiến sĩ, binh ngũ hổ, ghê gớm hơn thì có binh rừng, binh tà a giặc, mỗi loại binh có cầu chú luyện riêng. Được biết, các thầy dùng âm binh vào rất nhiều việc khác nhau, trong chữa chỉ bệnh tà ma, âm binh giúp thầy bắt tà, khảo tà, có khi thầy nhập âm binh vào sát bệnh nhân để đánh nhau với con tà bên trong xác. Vậy là thể xác thành chiến trường, người bệnh gào thét không dứt, nhà cửa bất ổn, buôn bán ế ẩm. Thầy cho âm binh đến giữ nhà, kêu gọi khách giúp chủ nhà buôn may bán đắt. Ngày xưa, âm binh được thầy luyện tài đến mức có thể rời nhà cửa, tắt ruộng, về lúa, làm nhiều việc như người sống. Người dân tại xã sông Lãng thậm chí còn truyền tai nhau rằng khi có chiến sự, âm binh được trục liên tục để bảo vệ thầy, đánh kẻ khắc đạo, làm tham thính. Có những trận trời long đất lở, âm binh hai thầy đánh nhau trong đêm, người trong vùng nghe như bão tố mưa rồng tiếng la hét, gươm giáo khua loảng xoảng, thoảng trong gió có mùi tanh hôi. Mặc dù sử dụng âm binh có nhiều tác dụng to lớn trong việc thi pháp, phù thủy, tuy nhiên các thầy cũng rất cân nhắc và hạn chế dùng phép này. Ông cụ liên nhấn mạnh, Tu luyện binh gia là đang sử dụng con dao hai lưỡi, không biết lúc nào thì bị đứt tay đâu. Thông thường, sau khi sử dụng một thời gian, các thầy làm phép cầu siêu cho chư vị để họ đi đầu thai hoặc về cõi khác tốt hơn. Các thầy lạm dụng âm binh nhiều, đến một ngày nào đó không còn đủ sức điều khiển hoặc đã hết thời. Âm binh quay lại vật chết hoặc hành xác tiên khùng, muốn sống chẳng được và muốn chết cũng không xong. Ông Liễn nhớ rất rõ một trường hợp cụ thể đã bị âm binh cắn trả. Ông Hát là thầy nổi tiếng cao tay, trong các thầy thời bấy giờ, ông ấy được đánh giá là xuất sắc đấy. Ông hát nuôi âm binh rất nhiều, thương tổ chức khao quân lớn sau mỗi trận đánh, cả làng đều biết. Thế nhưng, ông ấy không giữ được giới luật, lại lạm dụng âm binh quá nhiều. Có khi còn sai khiến âm binh đi phá làng phá xóm và tạo ra mâu thuẫn hiểu khích giữa các thầy với nhau. Vì thế, ông ấy bị quan tướng vật ngay ở gốc đa đầu làng. Giữa ban ngày, ông Hát bị đẩy ngã vật vào gốc đa, máu chảy lênh láng, mắt trắng dã, miệng la oai oái. Đưa về nhà, ông ấy cứ vật lên vật xuống. Người nhà bảo đưa đi bệnh viện nhưng ông ấy nhất định không chịu đi. Vài hôm sau, ông ấy chết. Sau đấy, các thầy khiếp quá nên giải tán dần âm binh quan tướng. Đến giờ này chỉ còn vài thầy dám nuôi âm binh nhưng cũng chỉ sử dụng vào mục đích tốt đẹp mà thôi. Âm binh đánh tống giúp đại cô Việt. Ngoài câu chuyện trên, trong các sách cổ cũng có ghi chép về sự xuất hiện của âm binh này. Ví như trong lĩnh Nam chiếc Quái cũng có ghi chép về việc âm binh giúp Lê Đại Hành đánh đuổi quân Tống như sau. Năm Thiên Phúc nguyên niên hiệu vua Lê Đại Hành, vua Tống Thái Tổ sai Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng đem quân sang đánh Đại Cổ Việt, hai bên đối lũy cùng cự với nhau ở sông Đổ Lỗ. Vua Lê Đại Hành nằm ngủ thấy hai vị thần hiện về báo mộng, hai vị thần nói với vua, đại ý như sau. Anh em thần tên là Trương Hống, Trương Hát là tướng của Triệu Việt Vương hay Triệu Quang Phục, anh em thần vì nghĩa mà chết nên được phong làm tướng trong các thần linh, tướng lĩnh quỷ binh. Nay quân Tống xâm phạm nước ta, anh em thần đến ý kiến cùng giúp vua đánh giặc để cứu dân chúng. Vua Lê Đại Hành tỉnh dậy liền đốt hương khấn cầu thần giúp. Đêm ấy, thấy một người dẫn đoàn âm binh áo trắng và một người dẫn đoàn âm binh áo đỏ từ phía bắc sông Như Nguyệt ma lại cùng sông vào trại quân Tống mà đánh. Quân Tống kinh hoàng, lúc này bỗng có tiếng thơ ngầm lớn rằng Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, Hoàng Thiên Dĩ Định tại Thiên Thư như Hà Bắc Lỗ lại xâm phạm, Bạch nhật Phiên Thành phá Trúc Dương, dịch là Sông núi nước Nam vua Nam ở, sách trời định phận rõ non sông, cỡ sao giặc Bắc sang xâm phạm, bây hãy trở gương chém bại vòng. Quả đúng là chỉ có thuận theo thiên ý mà hành sự thì sẽ được ông Phù và dân Chậm. Thiên ý có lẽ không để quân Tống xâm phạm Đại Cổ Việt, nên trên dương gian mới có các tướng giỏi. Giữa các ông thì có thần tướng chỉ huy âm binh hiệp sức mà đánh giặc. Giữa các lượng khởi phát trận đồ âm binh đánh giặc Một câu chuyện nữa có liên quan đến việc dùng âm binh là trong thời Tam Quốc Một người tu luyện đã khai mở công năng cho hay Giác Cát Lượng đã khởi động bát trận đồ Đầu và đuôi của cự long xoay vần ôm trọn 100.000 người ngựa giang độc Bát trận đồ không những có thể điều động âm binh tác chiến Lợi hại hơn là trận đồ này có thể khống chế được tư tưởng của con người Có thể khiến họ tự giết lẫn nhau Cũng có thể khiến họ vĩnh viễn không tìm được lối thoát 100.000 quân Giang Đông tinh nhuệ do lục tốn thông lĩnh không mang theo vật tư, chỉ mang vài vật dụng nhẹ nhàng, cấp tốc hành quân tiến vào trận đổ. Tại đây, tư duy của họ bị khống chế, từng đoàn từng đoàn quân chạy vòng vòng mãi nhưng không bao giờ tìm được đường ra. Có một tỷ lệ nhất định những người bẩm sinh đã có con mắt âm dương, thiên mục của họ có thể nhìn thấy được cảnh tượng tồn tại nơi không gian khác. Có một vài người trong 100.000 quân của lục tốn lúc đó đã có thể nhìn thấy được linh thể âm dương kỳ dị giữa ban ngày ban mặt. Ban đêm thì lại nhìn thấy những người trông như quỷ quái âm binh tới nhiều hơn. Vì vậy mà quân ngô sợ mất mật. Bởi vì âm binh tác quái có thể thiết lập lên thuật che mắt. Trong truyền thuyết cổ đại, thậm chí có thể dịch chuyển không gian, núi non đường xá không ngừng biến đổi, mốc chỉ đường không cánh mà bay. Cuối cùng cũng không phải là nhạc phụ của Gia Cát Lượng đã cứu Lộc Tốn thoát khỏi trận địa như trong tổng Quốc Diễn Nghĩa nói. bắt trận đồ ấy, ngoài Gia Cát Lượng ra thì không ai có thể phá nổi, chính là từ mấy trăm năm trước đã an bài một vị thần tu hành tại nơi đây để dẫn đường về cho 100.000 quân này. Giác Cơ Lợi nhìn thấy đây là thiên ý thượng thừa nên cũng không ngăn trở để mặc họ rời đi. Sau này Gia Cát Lượng lại luyện thành bát trận đồ động thái tác chiến nơi đồng không mông quạnh do quân binh xếp thành. Đó cũng là do trong quân binh có xếp đặt âm binh, điều chỉnh tập trung năng lượng của vũ trụ, không nên nào mà không thắng trận. Gia Cát Lượng từng nói, bắt trận đồ luyện thành rồi, từ nay về sau khi đánh trận sẽ không bị đánh bại nữa câu này đã được ghi lại trong Thủy Kinh Chú hơn 300 năm sau, nhưng do mệnh trời ước chế mà mãi sau này bắt trận đồ vẫn không được thi triển. Giá cơ lượng là cao thủ dịch học. Trước mỗi lần xuất binh, ông đều biết rõ ràng thắng bại đều đã định sẵn, nhưng dẫu trận chiến ắt là sẽ bại, ông cũng phải dùng diễn nghĩa giai đoạn thất bại ấy thật thiên thời, thành tựu nền văn hóa, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Qua những câu chuyện trên đây, chúng ta đã thấy một số những câu chuyện về âm binh chỉ bất quá là họ mật truyền nên người ngoài nếu muốn biết rõ ràng ngọn ngành thì chỉ được chân truyền mới có thể biết. Tuy vậy, những phép bùa chú, niệm chú hay luyện âm binh này chỉ là những chú thuật loại, sử dụng những tín tức cấp thấp ở cõi âm để sai bảo chứ cũng không phải là một đại đạo thượng thừa nào cả. Nếu sử dụng không khéo, dùng âm binh mà lập loạn thế gian, hám tiền hám lợi mà hại người hại mệnh thì có chết cũng chưa hết tội. Đời người ngắn ngủi chỉ như quán trọ trần gian, sinh ra là hai bàn tay trắng, chết cũng hai bàn tay trắng mà thôi. Vậy điều gì là quý giá nhất khi ở tại thế gian này đây? Sinh, lão, bệnh, tử, rồi lại luân hồi tiếp tục vào thế gian rốt cuộc là vì điều gì? Thưa quý vị, hiện nay có một pháp môn phổ truyền rộng khắp thế giới, giúp nhân tâm hướng thiện, thăng hoa cảnh giới sinh mệnh của bản thân khi giải đáp hết tất cả những câu hỏi về sinh mệnh con người, về luân hồi và về vũ trụ. Nếu quý vị và các bạn quan tâm, xin hãy truy cập vào đường link ở bên dưới để tìm hiểu kỹ hơn nhé. Đừng quên ủng hộ video của chúng tôi bằng cách nhấn like và đăng ký kênh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.